Xin chào 500 à, anh em yêu quý của đồng hồ Tơ Quát nha Và vâng, hôm nay đồng hồ Tơ Quát của chúng tôi lại review giới thiệu với 500 à, anh em năm mẫu đồng hồ à, thương hiệu săn dai đến từ Thụy Sĩ à, phiên bản là dây đờ mi vỏ đờ mi mặt trắng đang có mặt tại tổng đồng hồ Tơ Quát của chúng tôi và vâng, bây giờ cũng không nan man nữa chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng à, mẫu một anh em nhé rồi anh em nhé rồi đến với mẫu đầu tiên thì à, đây trước mắt anh à, chị em đây là một mẫu đồng hồ săn dai dành cho nam giới mặt được thiết kế à, rất là yêu luôn này à, phân thành hai nửa à, trên dưới à, rất là lạ mắt đấy, rất là lạ mắt mà trẻ trung đấy thì à, lựa ô lịch ngày thì ở cọc số 6 giờ đó và cọc số là à, 36912 đều được đính đá pha lê đều đều được đính một viên đá pha lê đây anh em nhé đó mặt kính thì à, bằng hoàn toàn sapphire anh em nhé chất liệu vỏ dây là thép 316L à, à, trên kim đây, trên phần kim để đều có dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em đấy, dây vỏ đờ mi đấy, đờ mi là gì đờ mi là màu nữa được kết hợp giữa hai màu với nhau màu vàng và màu trắng nó gọi là đờ mi anh em ạ đây là phần à, sau này đấy khóa thì đây tôi sẽ lôi cho em nó vào vâng, đây khóa của em nó là khóa bướm anh em nhé này khóa bướm đó rất là đẹp luôn đấy, trên khóa được khắc logo của Sunrise này đấy tất cả đều hàng chính hãng anh em nhé đây mặt sau của em nó này đây mặt sau em nó này gồm có mã của sản phẩm này và à, thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ngoài ra thì có một cái tem ở đây mã cốt đấy, mã cốt để cho anh em à, có thể là, là là cào mã cốt này để check xem có phải là chính hãng hay không đó thì mặt à, được thiết kế rất là đẹp luôn anh em ạ trẻ trung này Đấy, mặt đờ mi luôn vàng trắng kết hợp với nhau đó thì à, thương hiệu sunrise này thì à, một số anh em cũng biết rồi được ra đời từ năm 1893 à, Đấy, tại Thụy Sĩ Đấy, về sau được à, nhượng quyền lại bán cho à, Hồng Kông vào năm 1991 đó thì cho nên là bây giờ thì vì sao cái giá thành của cái thương hiệu Dai này nó lại rất là hợp lý bởi vì đơn giản thôi bởi vì được sản xuất tại nước thứ ba cho nên là giá thành nó cũng hợp lý hơn cái đấy thì được lợi cho người tiêu dùng chúng ta vâng thì đây à, giá của em nó là 2 triệu 590 nghìn thì nếu anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 20 phần trăm đó 20 phần trăm thì giá của em nó chỉ còn khoảng tầm 2 à, triệu mốt gì đấy thôi anh em nhé khoảng đấy khoảng 2 triệu mốt thôi đó thế đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cái thẻ bảo hành đây đấy, thẻ bảo hành chính hãng đây anh em nhé đây. thẻ bảo hành chính hãng này đó thẻ bảo hành quốc tế nhé đây này đó có địa chỉ website các thứ đầy đủ luôn đây đằng sau là điền thông các thông tin thông số kỹ thuật của của, của mã sản phẩm để bảo hành cho anh em thì à, bảo hành được bảo hành 2 năm anh em nhé bảo hành 2 năm cho anh em có vấn đề gì về hết pin hoặc là máy móc có vấn đề thì chúng tôi sẽ sẽ sẽ à, thay thế miễn phí cho anh em đây còn ngoài ra thì đây đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sunshine đó đây Đấy, logo khắc nhũ à, bạc ở trong rất là đẹp trong có một quả bông đó đây là chiếc hộp thế ngoài ra thì sẽ có túi đây, đây sẽ một cái túi săn dài chính hãng luôn anh em ạ đó cái túi săn dài chính hãng nhé à, nhưng mà khi anh em mua online thì tôi cũng ít khi gửi cái túi này bởi vì nó cũng nặng thì nó lại thêm cái chi phí về vận chuyển các thứ nữa thì cũng ít khi gửi cái túi này cho anh em đó thì đồng hồ hiện tại thì tôi chưa cho chạy đây cho chạy này anh em này đó đó rất là yêu luôn vâng bây giờ tôi sẽ đo cái sai mặt cho anh em để anh em có thể xem được cái sai mặt của em nó là khoảng bao nhiêu nhé đây sai mặt 40 anh em nhé đây là sai mặt 40 mẫu à, này là sai mặt 40 và độ dày chỉ khoảng 7 mm thôi đó chỉ khoảng 7 mm thôi anh em nhé rất là mỏng luôn nếu mà anh em mình chỉ muốn đeo văn phòng đeo đơn giản đấy hoặc là các anh à, các bạn à, À, à, sinh viên học sinh công nhân đều đeo được hết giá thành thì rất là hợp lý và vâng, sản phẩm chính hãng bảo hành 2 năm cho anh em theo sunrise này thì không phải nghĩ rồi về chất à, liệu chống nước là thoải mái luôn anh em đi mưa rửa tay tắm tiếp thoải mái được không nên đi bơi bởi vì đây nó không phải là dòng chuyên dụng để bơi cho nên là anh em nếu bơi lội thì cũng nên hạn chế nhé đó anh em có cần hỏi thêm gì thì cũng có thể là comment dưới video này để à, tôi sẽ có thể giải đáp cho anh em thêm nhé rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ thương hiệu Sunrise đó kính này hoàn toàn bằng sapphire đấy ở các cọc số đều được đính đá nhé này, cọc số đều được đính đá pha lê đó rất là long lanh luôn đấy kim cũng uh, kim vót nhọn và có dạ quang ở trên kim này để sáng vào ban đêm cọc số 3R là lịch ngày đó dây vỏ đờ mi sai mặt cũng chỉ là 40 thôi anh em nhé sai mặt chỉ 40 thôi đây sai mặt là 40 độ dày cũng khoảng 7 mm thôi 6 7 mm đó 6 7 mm thôi rất là mỏng luôn đây anh em này đó Đấy, trên núm mà chốt vặn thì bao giờ cũng có khắc chìm logo của săn dai đây phần à, dây này phần khóa đây phần khóa này khóa bướm này đấy, khóa hợp ba rất là đẹp luôn này đấy hàng chính hãng thì bao giờ cái độ tinh xảo của nó thì anh em cũng biết rồi nào cũng lúc nào nó cũng sắc rất là sắc nét và nó tinh tế luôn này. đó cực kỳ đẹp luôn Đấy, đều là thép 516L hết nhé Vâng bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em có thể là chiêm ngưỡng thì anh em có cổ tay khoảng tầm cứ khoảng tầm 19 à, đổ xuống 15 16 à, đổ lên là đeo mẫu này đều được đều đeo được hết anh em ạ đây anh em này đấy cổ tay của tôi 19 20 cho nên là tôi đeo nó cũng rất ok đây đấy anh em nhìn em rất ôm tay rất vừa vặn luôn đó bình thường thì tôi đeo 42 42 43 thì tôi đeo rất là đẹp đấy nhưng mà mẫu này lên tay cũng không đến nỗi tệ đúng không ạ này rất chất luôn đấy ví dụ anh em nào thì thích cái mặt đơn giản thôi dây vỏ đơn giản thì đeo mẫu này khỏi nghĩ luôn đấy trên dây vẫn còn là nguyên siêu này này dây bóng vẫn còn mặc nguyên chúng tôi chưa bóc đấy nguyên bản luôn giá của em này thì à, sao nào giá em này là 2 triệu 590 anh em mua online chúng tôi sẽ xem 20 phần trăm cho anh em chỉ còn khoảng 2 triệu mốt rồi anh em nhé nó được bảo hành 2 năm được bảo hành 2 năm và mình nghĩ luôn dây vỏ đờ mi đeo cực kỳ đẹp trong những cái mẫu đồng hồ ấy, thì dây vỏ đờ mi là cái mẫu là dễ đeo và dễ đẹp nhất và trẻ trung nhất anh em nhé được kết hợp với hai màu vàng và trắng bạc thì rất là đẹp đồ trường nước cũng vậy thôi đều là 3 tm cho anh em đi mưa rửa tay tắm à, thoải mái được tôi à, bán đồng hồ thương hiệu Sunrise này thì cũng rất ít ít khi là là bị à, cái tình trạng nước vào anh em ạ à bởi vì đơn giản nó là nó làm rất là tốt về chất liệu cũng như là cái độ chống nước của nó làm rất là tốt đó thì à, nhiều khi là anh em có thể là à, tắm giặt đấy bị móc cái khăn hay cái, cái à, chỉ hoặc cái gì đó vào đây này nó tuột cái chốt ra như này thì nước nó sẽ qua cái đường chốt này vào đấy cho nên là nhiều khi là anh em tắm giặt thì tôi nghĩ nên nên bỏ ra bởi vì nhiều khi anh em ạ là nước nó vào những cái chốt này này nước nó vào những cái chốt này cái chốt bên trong của cái dây đây này cái chốt nó nhỏ lỗ này này hoặc là trong những cái khóa này này đấy thì nó làm cho là mình bị hoen dỉ hoen dỉ dỉ thì nó không phải là dỉ mà nó kiểu là nó làm cho những cái lò xo những cái bộ phận của mình nó nó kém đi thì nó nhanh hỏng cái sản phẩm của mình cho nên là anh em mình, giữ gìn một chút thì nó sẽ tốt hơn và vâng. sang đến mẫu đồng hồ thứ ba này thì anh em cũng nhìn thấy rồi đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là hay luôn à, rất là tinh tế luôn được kết hợp giữa số la mã và vạch số đó thì à, lịch à, thứ và lịch ngày được đặt ở cặp số 3 giờ truyền thống đó kim gót nhọn đó rất là yêu luôn dây mỏ đờ mi đấy sai mặt cũng 40 đấy khóa thì đều là khóa bướm rất đẹp độ chữ nước 3 tm mặt kính là sapphire đó máy quắc Đấy, nếu mà đeo em này thì tôi nghĩ cũng không phải nghĩ điều gì cả vâng giá của em nó cũng đều là giá đồng giá giống nhau 5 triệu à, 2 triệu 590 nghìn giờ tôi sẽ đeo tay cho anh em xem đây anh em này quá đơn giản và quá đẹp luôn đúng không ạ những cái gì đơn giản càng đơn giản càng đẹp anh em ạ chứ cầu kỳ quá thì cũng nhiều khi là cũng không phải là đẹp đâu đó rất mỏng luôn nếu anh em chỉ thích một cái đồng hồ mà để xem giờ mỏng manh nhẹ nhàng bền bỉ thì tôi nghĩ đây là một thương hiệu cũng nên bỏ qua anh em nhé quá đẹp luôn đúng không ạ giá thành thì cũng rất hợp lý nó khoảng 2 triệu được bảo hành 2 năm cho anh em không phải nghĩ cái điều gì luôn đó cực kỳ ok luôn đó đây đều là mặt sau thì cũng thế thôi mặt sau đều là có à, thông số kỹ thuật của thương hiệu cũng như là mã số của à, đồng hồ đó cũng như là à, có mã cốt để cho anh em có thể check được hàng chính hãng hay không thì giờ bắt chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm à, tôi bán ở trên kênh cũng rất là nhiều rồi cho anh em cũng chưa thấy có một phản hồi nào xấu đến à, về sản phẩm đâu anh em có thể xem ở trên kênh của chúng tôi rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư thì đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng uh, tương tự gần như là cái mẫu đồng hồ thứ ba đây nhưng mà nó có sự khác biệt Đấy, mặt khác biệt nhau anh em nhé vâng mặt trên mẫu đồng hồ thứ ba thì à, được à, có những cái đường lượn lượn lượn gọi là đường uh, lượn sóng đây này nó hoặc là gọi là đường vẩy cá đi đó nhưng mà trên mẫu đồng hồ này nó sẽ khác một chút đó nó không có nhưng mà nó lại có những cái vạch cái vạch gọi là vạch à, dây đấy vạch dây phút trên mặt số của mẫu đồng hồ này thì cũng đều là có à, số la mã kết hợp với vạch số tạo nên sự cổ điển cũng như là tinh tế của cái mẫu đồng hồ này à, kim giờ và kim phút cũng đều được điểm dạ quang đây này sáng sáng rực vào ban đêm luôn đây anh em nhìn thấy không xanh le luôn này rất là sáng sủa luôn đó dây vỏ đều là dây vỏ đờ min F316L không gì cho nên anh em yên tâm gặp số 6 giờ là có lịch ngay cho anh em có thể là xem à, ngày xem giờ được giá của em nó là 2 triệu 590 nghìn anh em nhé Vâng sai mặt thì là đây tôi đo sai mặt cho anh em xem này đó, cũng đều là sai mặt 40 anh em nhé sai mặt 40 đó sai mặt 40 độ dày những khoảng tầm 6 7 mm thôi rất mỏng luôn à, siêu mỏng đó đây tôi đeo lên tay cho anh em xem này đấy điều chưa anh em quá đẹp đúng không ạ đấy thì anh em à, ví dụ là yêu mẫu nào kết mẫu nào thì có thể là là, là à, nhắn tin comment à, hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi và ví dụ là anh em bảo là tôi mua mẫu số 4 ờ, mẫu số 3 số 5 số 2 ví dụ vậy nha anh em nhé đây đó mặt kính là sapphire đây có chữ sapphire to vật ở trên à, mặt số đây anh em nhé đó có đầy đủ các chức năng cho anh em đây khóa để khóa bướm nhé đây, rất sắc nét anh em nhìn thấy không có một điểm lỗi nào không Đấy, trên khóa đều được khắc kìm logo của gai à, luôn đây giá của em nó cũng đều là 2 triệu 590 nghìn vâng đều đồng giá giống nhau anh em ạ đều là sale 20 phần trăm anh em nhé sale 20 phần trăm còn khoảng 2 triệu mốt rồi trên mạng thì cũng có một số à, đơn vị bán à, tôi không biết làm sao nhưng mà những mẫu đồng hồ này bán có hơn triệu thì tôi nghĩ là không hiểu là là họ nhập ở nguồn hàng nào thì tôi cũng không biết nhưng mà chúng tôi nhập cái giá đấy chúng tôi cũng còn không có nhập được đâu ạ cho nên là nhiều khi anh em mua hàng trên à, à, các à, trang à, điện thương mại điện tử hoặc là trên mạng thì cũng phải cẩn thận nhé thì đây là một mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay cũng là mẫu số 5 trong buổi review hôm nay nhé thì à, đây trước mắt anh em thì nhìn đây một mẫu đồng hồ à, à, được thiết kế à, mặt dial này rất là yêu luôn à, có những cái vạch này có những cái vạch kẻ giống như của cái thương hiệu và đồng hồ à, thương hiệu à, Bookbody ấy anh em đó nó có những cái kẻ vạch này rất là đẹp luôn kẻ chung năng động kim à, giờ và kim phút là kim bút chì này tôi chưa cho, cho chạy này Đấy, kim bút chì đều được điểm đại dạ quang có lịch thứ và lịch ngày ở cọc số 3 giờ à, tôi đánh giá mẫu này thì rất là đẹp cái ở phần dây được thiết kế vỏ được thiết kế rất là đẹp đây anh em này rất là khỏe khoắn luôn Đấy. Đấy, nguyên siêu chưa bóc nhá Đấy. cái khóa thì cũng đều là khóa bướm rồi đều là khóa bướm đó là đặc thù của thương hiệu dai rồi họ hay thiết kế là khóa bướm là chính đây anh em này đó và bướm này đây phần đáy này đáy thì có thông số của mẫu đồng hồ cũng như là à, có cái à, cốt để cho anh em check hàng chính hãng thì à, sai mặt cũng là 40 đây tôi đo cho anh em xem này đó sai mặt nó 40 anh em nhé và độ dày khoảng 6 7 mm thôi rất mỏng rất đẹp luôn anh em nhé mẫu này thì không phải bàn rồi lên tay thì cực kỳ yêu luôn đấy tôi đeo tay tay anh em à, ngắm này đây anh em thấy thế nào đó rất đẹp đúng không ạ rất đẹp luôn đấy mặt tia rất là yêu luôn này đây mặt tia rất là đẹp luôn trẻ trung năng động anh em là cứ khoảng tầm à, cứ khoảng tầm 18 19 trở lên là đeo mẫu này khỏi nghĩ rồi cứ khoảng 50 đổ xuống là đeo mẫu này đều được hết anh em ạ trung trung tuổi cũng đeo được bởi vì à, thương hiệu săn dai này nó khá là lành dễ đeo mà giá cả hợp lý thì giá của em nó đây giá của em nó là 2 triệu 890 000 đây là mẫu đắt nhất trong à, à vào 5 mẫu à, trong buổi review hôm nay thì anh em mua online cũng được siêu 20 phần trăm và vâng, 20 phần trăm thì cũng khoảng khoảng tầm 2 triệu à, tư à, hoặc 2 triệu ba gì đấy thôi anh em nhé khoảng khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đấy. Đi, vâng, đi kèm với sản phẩm gì đấy như lúc nãy tôi cũng giới thiệu rồi. Bao giờ có chiếc hộp này, một chiếc hộp chính hãng này và thẻ bảo hành à, quốc tế này. Đấy, thẻ bảo hành bảo hành được bảo hành 2 năm anh à, chị em nhé. Sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giữa mắt của chúng tôi. Ở đây. Đó, có số hotline này, có công ty này, tên công ty này, địa chỉ này thứ nhất là bán ở The Garden này đường Mỹ Trình Mỹ Đình Nam tuyến đường thành phố Hà Nội à, và cái à, cái tầng à, một trung tâm thương mại Nipec Long Biên này thì tôi vừa mới đổi địa chỉ về à, tại trung tâm thương mại Savico Long Biên cách à, cách đấy khoảng hai ba cây vâng thì à, tại trung tâm thương mại Savico Long Biên thì các visit này tôi hiện tại vẫn chưa đổi, đổi cái mới cho nên là nó vẫn còn cái địa chỉ cũ ở đây. Thì ngoài ra thì có website anh em nhé, website này và vâng, anh em mua online thì à, hãy à, comment dưới video này hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline trên à, màn hình anh em nhé. Vâng, thấy video này hay, ý nghĩa thì anh em hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới bắt của chúng tôi ngày càng làm nhiều video hay hơn nữa cũng như là à, xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những buổi review lần sau. Xin chào.